Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu Nguyễn Phú Trọng bị bác gọi về, ai sẽ thay ông chăm lò đây? Ông Nguyễn Phú Trọng đã tuổi già, sức yếu, đó là một thực tế không thể thay đổi được. Ngày gục ngã tại Kiên Giang cách đây hơn 3 năm đã báo hiệu sức khỏe của ông không còn dồi dào để mà chiến đấu với những người dưới quyền một cách bền bỉ hơn nữa. Hiện nay ông đã 79 tuổi, bằng tuổi ông Hồ khi về với Lenin và các Mark. Cho nên ông Trọng không thể ngồi để mặc quạt cho cái lò hừng hực lửa cháy mãi cho được. Ông Nguyễn Phú Trọng được ví như chiếc xe ô tô đời năm 1944 vậy. Những chiếc ô tô đời cũ như thế mà đến giờ vẫn còn cầy ải thì nói là rất không an toàn. Nó có thể liệt buji chết máy bất cứ lúc nào. Vậy nên, một ngày đẹp trời nào đó, Đảng Cộng sản sẽ có tin vui tổ chức quốc tang cho người chiến binh quả cảm nhất của Đảng trên con đường diệt trừ quan tham thì cũng là câu chuyện hết sức bình thường. Đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh đã mất khi 79 tuổi, bằng với tuổi ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Ở đây, Thời báo chấm đã dùng từ diệt trừ tham nhũng khác với chống tham nhũng. Vì sao lại như vậy? Vì thực tế cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng diệt quan tham này thì có quan tham khác sẽ chám vào lỗ trống luôn. Mặc dù quan tham vào lò thật, nhưng bộ máy thì vẫn như thế, vẫn những người tham nhũng chứ chẳng có trong sạch được gì sau chiến lược của ông Nguyễn Phú Trọng cả. Chiến dịch của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có giá trị mị dân chứ không thể làm cho bộ máy cai trị tốt hơn được và càng không thể mang lại lợi ích cho người dân. Người dân vẫn khổ và không có quyền lợi gì cả và ai đặt câu hỏi rằng khi Việt Á bị triệt phá, người dân bị ép ngoáy mũi có được hoàn trả lại xu nào hay không? Hay những nạn nhân của chuyến bay giải cứu có được nhận lại đồng tiền vé nào hay không? Đấy là bằng chứng cho thấy chống tham nhũng thì cứ chống, nhưng dân thì vẫn không thể bớt khổ. Tờ Thời báo .d thường nhận được những nhận xét rất thực từ những người bên trong bộ máy cai trị. Tuy nhiên, vì sự an toàn của họ, chúng tôi không thể nêu tên có những ý kiến từ bên trong bộ máy cho biết rằng không phải các quan chức nhà nước không biết những gì đang diễn ra ở chế độ này vì nó đã quá thối nát. Tuy nhiên là bởi vì không ăn thì không được, nếu họ ra khỏi bộ máy cai trị thì họ sẽ không làm được gì ra tiền và đôi khi xin ra cũng không hề dễ. Có những nhóm lợi ích có liên quan quyền lợi với nhau rất mật thiết, một khi có người thoát ra khỏi nhóm thì những người còn lại lo sợ thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài thà cột chân vào nhau để không ai dám hại được nhóm còn hơn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã quá giả yếu, ông vẫn còn lo giữ lò được bao nhiêu lâu nữa đây. Đầu óc của Nguyễn Phú Trọng còn rất minh mẫn, tuy nhiên sức khỏe thể xác của ông thì đã suy kiệt. Ở tuổi 79, ông trở nên yếu ớt và thậm chí có thể nhắm mắt bất kỳ lúc nào. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái lò của Nguyễn Phú Trọng sẽ được ai tiếp quản và ai sẽ giữ lửa cho nó sau đời ông Nguyễn Phú Trọng đây? Đấy là câu trả lời cho một tương lai không xa. Rất khó để câu trả lời được chính xác, nhưng tờ Thể báo chấm D cũng đã đưa ra nhận xét chủ quan để mọi người có thể tham khảo. Theo thông tin được biết, cái lò được dựng lên chủ yếu là để gây dựng nên tên tuổi cho Nguyễn Phú Trọng, để ông như là người đốt lò vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh lợi ích nhóm ngày một quy mô và tinh vi ông Trọng đốt không xuể. Như vậy, sau đời ông Nguyễn Phú Trọng, người tiếp theo nếu muốn giữ lửa cho lò thì danh tiếng cũng thuộc về ông Trọng, chứ không thuộc về người kế thừa. Đấy là chưa nói đến, càng đốt thì càng gây trù thúc oán với rất nhiều nhóm lợi ích khác nhau trong đảng. Liệu người kế thừa có trụ nổi trước đòn phản công hay không? Cho nên, khả năng cao là người tiếp bước ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không giữ được lửa cho cái lò này.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 Đạo Phật chân chính là một tôn giáo mang lại cho con người sự giải thoát. Nếu đi đường chính đạo, người theo Phật giáo sẽ lan tỏa ra cộng đồng năng lượng tích cực. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Việt Nam nhúng tay vào Phật giáo thì những bậc chân tu bị chèn ép, thay vào đó là những vị sư quốc doanh có quân hàm, mặc sức lộng hành. Họ mang trong người chữ tham, chữ sân và chữ si còn nặng hơn cả người phàm. Chưa bao giờ tình trạng mê tín dị đoan lại đang nở rộ công khai như Việt Nam như hiện nay. Điều đáng nói là những trò tổ chức công khai này lại làm cho xã hội trở nên bát nháo, mà chùa Quốc Doanh là nơi làm việc này quy mô lớn nhất. Các vị sư Quốc Doanh tự tiện đưa các tiểu tượng biểu tượng chính trị vào chùa cho ngồi ngang hàng với Phật, cố gán cho lãnh tụ Cộng sản là Bồ Tát vân vân, rồi bắt những người dân còn u mê vái lạy Lẽ ra đạo và chính trị phải tách rời, nhưng các vị sư này lại lợi dụng Phật giáo làm công cụ cho bộ máy tuyên truyền của Đảng. Không ít vị sư là đảng viên Đảng Cộng sản, nhiều vị còn có quân hàm an ninh mật vụ. Đây là hình ảnh Thích Nhật Tờ bị phe ba vàng tổng tấn công. Thích Trúc Thái Minh thi hành nghề mê tín tại chùa Ba Vàng như trục vong để thu tiền những người mê tín thích Nhật Từ thì chuyên tấn công tôn giáo khác, đồng thời cũng có nhiều hoạt động kinh tế giống thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng. Cả hai ông sư này đều là sư quốc doanh, tuy nhiên có vẻ như hai vị này không ưa nhau. Vào hồi tháng 8 năm 2022, mạng xã hội dậy sóng về clip ông Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chúa Ba Vàng tổ chức vơ vét tiền trong ngày lễ cúng dường. Ở khía cạnh hình ảnh thì rõ ràng là quá phản cảm, là một kiểu kinh doanh đức tin. Đây là hình ảnh làm tiền công khai không giấu giếm. Tuy nhiên, ở khía cạnh kinh tế thì rõ ràng đây là thương vụ béo bở cho thích trúc thái mình. Có lẽ tâm sân nổi lên mạnh quá nên ông Thích Nhật Từ ở tận miền Nam đã đăng tải phát ngôn rằng việc cúng dường ở chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh trong video clip lan truyền trên mạng là không phù hợp, cần tránh hiện tượng tương tự. Ngay ngày hôm sau, ông Thích Trúc Thái Minh đã phản pháo rằng Thượng tọa Thích Nhật Tơ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán chùa Ba Vàng. Đây là hình ảnh Thích Nhật Tơ ra tận Quảng Ninh để đàm phán hòa bình. Cuộc chiến giữa Thích Nhật Từ và Thích Trúc Thái Minh tưởng như đã lắng xuống thì mới đây báo chí lại rầm rộ chuyện bà Phạm Thị Yến đệ tử của chùa Ba Vàng đã kiện Thích Nhật Từ đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín. Do ông này đã có những phát ngôn được cho là bịa đặt xúc phạm bà trên mạng xã hội. Cụ thể, ông Thích Nhật Từ đã sử dụng hai kênh YouTube là Đạo Phật Ngày Nay và Thích Nhật Từ Official của ông để đăng những ảnh thông tin sai lệch về bà Yến. Vào khoảng đầu năm 2020, ông Thích Nhật Từ đăng video khẳng định bà Phạm Thị Yến bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì tội tuyển bá mê tín dị đoan thông qua tà đạo Pháp Thỉnh oan già trái chủ tại Chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn của tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấm bà Yến không được chuyện quyền tạm trú trên toàn tỉnh và cấm không được truyền bá mê tín. Bà Yến cho rằng những phát ngôn này là hoàn toàn bịa đặt. Tại thời điểm bà khởi kiện ông Thích Nhật Từ, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chưa ra quyết định xử phạt bà và sau đó quyết định này đã được rút. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm cho rằng việc bà Yến bị phạt là sự thật và ông Thích Nhật Tờ chỉ nói lại theo thông tin trên báo chí nhưng nói chưa chính xác. Sau khi bà Yến khởi kiện thì ông Thích Nhật Tờ đã chỉnh sửa và cắt bỏ những đoạn nói không đúng khỏi video đã phát. Đây là hình ảnh có lẽ đấy là chiến phí chăng. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự giữa Phạm Thị Yến là nguyên đơn và ông Trần Ngọc Thảo tức là Thượng tọa Thích Nhật Tờ bị đơn sau khi hội ý tòa phúc thẩm đã tạm ngưng và dự kiến mở lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Nhưng mới đây, mạng xã hội đã bùng lên hình ảnh ông Thích Nhật Từ ra tận Quảng Ninh thăm và tặng quà Thích Trúc Thái Minh, trong đó có bà Trần Thị Yến. Việc thăm thú tặng quà của ông Thích Nhật Từ được cộng đồng mạng cho là hành động đầu hàng và bồi thường chiến phí của nhà sư quốc doanh miền Nam cho sư quốc doanh tại miền Bắc